Sau đây là cách add thêm bản vẽ vào bản vẽ multi. Bản vẽ multi là bản vẽ có nhiều bản vẽ nhỏ trong đó. Hiện đây bản vẽ này có ba bản vẽ nhỏ trong này. Giờ mình muốn thêm vào thì sao? Để mà add thêm bản vẽ vào thì mình chọn bản vẽ trước. Ví dụ như bản vẽ số 13 muốn add thêm vào. Chọn số 13 vào view from order drawing chọn link đây nó sẽ thêm vào mình có thể chọn nhiều bản vẽ cùng một lúc cũng được giữ ship để chọn nhiều cái cũng vào view form order lim nó sẽ tạo ra thôi còn muốn tạo bản vẽ multi thì làm như thế nào mình tắt ra này đây muốn tạo bản vẽ multi thì mình chọn nhiều bản vẽ cũng nhấn shift để chọn nhiều bản vẽ nhấn chuột phải grid drawing multi drawing selected drawing nó nó sẽ tạo bản vẽ ra thôi tip là chữ M là multi đây nó, nó tự động tạo ra bản vẽ multi cho mình đây